trấn cảnh nghệ an quan hoàng bửu trấn cảnh nghệ an về tiên bản làm quan đất xây bóng trăng soi tỏ cánh trường đá cam tức tất xa biệt sương sao đành vượt để đau vượt lên tới ngàn xanh xưa cảnh cũ nàng nàng tình nước nó chúc sinh chúc sinh cô cùng phụng thờ chân tinh có chưa tam vô a di đà phật hoàng đi chấp chấp thầy con xin quan hoàng nhấp nhấp cho say trăm hoa sao kết mừng ngày tiệc vui bắt bắt để thay tiếng rót chén rượu đàn tuần sơn nâng lên điện ngọc ngọc các cô nâng nâng nở là người dứt ông mười sơn ông sời dứt dứt ông sời tay tiên chuông trên rượu đào nhị tuần dân lên đệ ngọc các cô chén rượu đàm tham bôi nâng lên điện ngọc các cô nâng mừng là mời rước ông mưa sơi ông sơi rước ông ông mưa sơi ah, ah, đông đông ลุนพอดพัดพัดพัดพัดเออ花。 sống sông nơi vô gió biển trắng إن từ nơi dầm mưa dại dương là cơ đào xuống rồi bề lòng sóng để dòng sông lam ngàn đời xanh nước chảy trôi lững lờ bên đồng bến lâu mãi đầy chạy lòng nước non nghe tiếng chuông vang con con thấy bóng bóng quan loan sang nơi cung vàng mặc áo choàng nhuộm theo hoa hoa tay tiên viết viết câu thơ thần cầm cầm quạt ngà bước chân ra khúc khúc dòng dòng ngân ngân liễu lo oanh oanh vàng để để hoàng thấy lân lân khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng lòng hoàng luyến lâu đằng vâng. tiệc hôm nay vui quá

tươi mong hồng để còn cầu mong nương nương nhớ vòng mình nhận lỡ điều chi con xin ông tha phép thần thông xa cho chân chân thần thần đời chân nặng nặng cắt cao sâu vua cha quan vâng hoàng phá toa cõi trần vân lệnh mẫu đây ngàn hoa thơm ngát nhang khói quyện bay dần hai hoa khánh lắc chuông lay ngàn mây xanh thẳm nắng sớm long lòng núi hồng xoay bóng dòng la tiếng chim ca hòa trong trong xa gió rộn ràng nghe an thấy lòng xôn xa nghe xanh thơ đời dám tan khó nhọc mưa ba, ai nhất tâm quan hoang mười ba bình vì đâu có ai băng khoăn